Đây là bộ sản phẩm thải độc gan và bộ sản phẩm này bao gồm có một chai rỗng để chúng ta pha dung dịch, một chai dầu thanh lọc gan, gói tinh chất trái chanh và một gói đường. Tôi đã chuẩn bị sẵn nước ở đây. Đến Chúng ta sẽ chuẩn bị 230 đến 250 ml nước ấm. Sau đó chúng ta sẽ pha cái tinh chất trái chanh vào cái nước này các bạn lắc đều lắc thật mạnh lắc đều để để cái ờ, dung dịch này nó, nó tan ra các bạn nhé sau khi lắc đều rồi thì các bạn sẽ pha cái ờ, chai dung dịch thải độc can. ta vặn nắp thật kín thật chặt và sau đó lại tiếp tục lắp chúng ta lắp khoảng chừng một phút và sau đó chúng ta uống theo hướng dẫn